Chào mừng các bạn đến với khóa học tổng hợp trong công ty in ấn quảng cáo tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng để phân bổ và tập hợp các chi phí như giấy, mực, khấu hao máy móc ra sao để cân đối tính giá thành chính xác cho các sản phẩm dịch vụ hoàn thành, phản ánh được lượng sản phẩm dịch vụ hoàn thành và nhập kho tiêu thụ, chi tiết cho từng hoạt động, từng mặt hàng. In ấn là một trong những lĩnh vực quan trọng trong việc làm quảng cáo hình ảnh đại diện cho một thương hiệu sản phẩm, nhưng mảng đặc thù có nhiều phát sinh trong công đoạn hoàn thành sản phẩm dựa theo quy trình công nghệ in, mẫu mã, chất liệu bản in, kích thước, số lượng in. Hãy cùng tìm hiểu ngay nội dung của khóa học kế toán tổng hợp in ấn quảng cáo. Nội dung chính của khóa học sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1 hướng dẫn thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ, cập nhật số dư chi tiết của đầu năm phân tích mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Ở phần 2, hướng dẫn cho các bạn đi vào các chứng từ phát sinh, phân biệt những loại hình doanh nghiệp sản xuất bắt buộc có định mức và những loại hình sản xuất áp dụng không lập định mức khi thực hiện việc tính giá thành, phân loại các hóa đơn, chứng từ đối với mua hàng hóa, nguyên vật liệu, cách phân bổ các chi phí đối với mua công cụ, và trích khấu hao tài sản cố định cùng với các chi phí khác. Xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, hướng khắc phục và kinh nghiệm sau những sai sót, thực hiện việc tính lương, trích bảo hiểm và các chứng từ đi kèm liên quan đến nhân công. So sánh tỷ trọng doanh thu để từ đó lập kế hoạch phân bổ các chi phí đầu vào, cân đối theo tỷ trọng doanh thu của từng mảng, kiểm tra lại các chi phí bao gồm xử lý âm kho, âm quỹ tiền mặt, xử lý đối với trường hợp giá vốn cao hơn giá bán vì sản phẩm in ấn rất nhiều và không theo một quy trình cụ thể nên việc áp dụng chuẩn nhất một loại hình là phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ. Lập báo cáo lên các tờ khai phải nộp bao gồm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng tháng hàng quý và